Looks out, looks out, looks out, looks out, looks out. Wah, keren. Kita masih cảm ơn cá mua xoài lúc này là con là dẫn hồ quan và dẫn này là con là chỉ thuần thân ngôn rất là là những người dẫn này đưa cái cao đầu hỏng sang và con là con để đi khi dẫn con đến khi hai năm nay lâu rồi tiếp ra năm năm tại sẽ tiếp cô chụp hình chụp hình kính thưa quý vị đây là một bài giảng tập và giới thiệu hiểu của đội tuyển sang đầu môn của tập của đại đoàn kết lửa tối đa trải một đến năm mét và nặng hai hai kg có thể quay phim chụp hình chụp hình chụp hình thì quý vị ờ, ngồi đi siêu nhỉ Điện được gọi thật đấy Xung hình, xung hình nguyên bên ờ, này chất lượng cao lắm nhỉ xin chào một tràng bộ được quý vị ờ, xin chào một tràng bộ được quý vị ờ,